Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official um, Thì dạo này các bạn có hỏi mình là sao dạo này ra ít, ít video thế Thì mình vẫn làm video nhưng, nhưng mà tại vì dạo này mình bận quá Nên mình không có thời gian quay vlog cho các bạn xem ấy Thì hôm nay là thứ bảy Thì có một người bạn của mình về quê và có con đồ ăn ở từ quê lên ấy Thì hôm nay bọn mình sẽ tổ chức một party ấy Thì hôm nay mình sẽ quay một video cho các bạn xem nhé và đừng quên là nếu mà các bạn thích video này thì nhớ ấn like, share đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé à, Ok các bạn ơi, hình bạn mình đã lên rồi nhá Đây, mình mang hai con pet này lên Hà Nội nuôi xem có lớn được tí nào không Ok Chắc bây giờ nó vật vã lắm rồi Ờ, các bạn ơi, mình đùa thôi nhưng mà thực ra là mình mang hai con vịt này lên để thịt ăn dần nhá Ăn đến khi nào hết mùa dịch thì thôi á Thì bây giờ mình sẽ đi làm thịt hai em vịt này nhá vì chính sách của YouTube nên mình sẽ không quay cảnh giết mổ nhá Khi nào mình xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhá Ờ thì mình vừa đi chợ về nhá Mình có mua một ít rau sống này Đây là rau giết cá này Đây là một ít rau rau bạc hà, húng bạc hà Đây là một ít rau thơm này Thì tí nữa bọn mình sẽ ăn sống ấy Kia là có một ít chanh này à, Ở trong góc này có một ít ớt này với cả một củ giềng để tí nữa nấu món thịt vịt giả dạ cầy ấy à, đây có một ít xả này à, các bạn ơi con vịt này của mình thì mình đã làm sạch rồi nhá giờ thì mình sẽ cho vào luộc thì đây là món đầu tiên thịt vịt luộc mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món uh, dưa chuột nộm nhé thì dưa chuột đây mình đã chuẩn bị đây <laughs> mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món dưa chuột nộm theo cách của mình chắc chắn sẽ thành công luôn à, Để làm món dưa chuột nộm này thì đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị dưa chuột nhé Thì đầu tiên là các bạn sẽ thái nhỏ dưa chuột này ra Thái thành à, lát ấy Mình sẽ thái nhỏ ra xong rồi thì mình sẽ cho gia vị vào ấy Ok bây giờ mình sẽ thái lát nhỏ ra nhé Ừ, bây giờ thì mình sẽ thái lát mỏng ra nhé Ôi, chết rồi, quả này nó bị ờ, ong châm này cho châm, bạn xem nhé, quả này nó bị ong châm này mình sẽ cắt một đoạn này đi nhé à, các bạn lưu ý là mình sẽ thái mỏng thôi nhé tại vì tí nữa mình cho gia vị vào vậy thì nó sẽ ngấm nhanh hơn quả này là quả to nhất này khiếp quả chân dưa chuột này to thật đây là dưa chuột nhà nhá mình mang từ dưới quê lên đấy à, ok các bạn ơi mình vừa thái dưa chuột xong nhá khá nhiều luôn một song đầy luôn này đây là mình đã có 6 quả nhé thì nữa mình sẽ cho gia vị nhiều nhiều một chút ấy, để cho nó cân bằng với lượng dưa chuột của mình đấy bây giờ thì mình sẽ đi trộn gia vị nhé khá nhiều dưa chuột luôn à, ok bây giờ mình sẽ cho một ít ớt vào nhá cho một ít ớt sau đó thì mình sẽ cho một ít tỏi băm vào sau khi mà mình cho tỏi với cho ớt vào rồi thì mình sẽ trộn đều lên nhá để cho nó ngấm luôn ok sau đó thì mình sẽ cho chanh vào chanh ở đây thì mình sẽ cho hai quả nhé hai quả chanh ok bây giờ mình sẽ vắt chanh vào nhé các bạn lưu ý là mình nhớ lọc hột nhé ở đây thì mình lười mình không lọc hột nên mình vắt luôn đấy mình sẽ nhìn thấy hột đâu mình sẽ tách ra À, ok sau mình sau khi mà mình đã cho đầy đủ gia vị vào rồi nhá thì bước cuối cùng thì mình sẽ cho một ít rau sống vào rau thơm ấy cho nó ngon hơn ấy. mình sẽ cho một ít rau vào cho nó ngon các bạn mà cho rau sống vào đây thì nó rất là thơm luôn ừ, ok sau đó thì mình sẽ trộn đều lên sau khi mà mình đã đảo lên đều lên rồi ấy thì các bạn có thể nhìn thấy là lúc đầu mà mình chưa cho gia vị vào ấy thì nó rất là đầy son luôn ấy sau khi mà cho trộn đều lên rồi ấy thì nó bị hót lại ấy bây giờ thì chị còn chắc cái này được hai đĩa xong mà khi mà mình ướp xong rồi thì mình sẽ cho vào tủ lạnh nhá để cho nó mát ấy thì nữa mình ăn nó sẽ giòn hơn à, ok các bạn ơi thịt vịt của mình thì mình đã luộc chín rồi nhá mình vừa mới vớt ra xong quá thơm mắc thơm luôn ý nhìn ngon chưa này con vịt này thì mình chắc là rơi tầm vào 3-4 cân ngon thật thơm quá à, đây là lạc mà mình vừa rang xong nhá bây giờ mình sẽ giã lạc tí nữa bọn mình sẽ làm một món rất chi là ngon luôn mà mình rất là thích món đấy tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nhé à, ờ, sau khi mà mình vớt thịt vịt ra nhá thì đây là nước luộc vịt rất là thơm luôn thì bây giờ mình sẽ cho măng vào để nấu canh nhá thịt vịt thì phải nấu canh măng rồi đúng không ok mình vẫn để lại một ít ừ, xương cổ bên cánh ấy để nấu măng cho nó ngọt ấy Ừ, mùi rất là thơm luôn à, đây chính là măng mình tí nữa mình sẽ khi mà ninh cái xương trong nồi kia mềm hơn một tí nữa thì mình sẽ cho măng này vào nhé cái này là măng chua mình thái như thế này chả biết có đúng không <laughs> ừ gan vị ngon lắm các bạn vừa nóng vừa luộc không mất, nóng ngon thật. à, ok sau một thời gian chờ đợi thì nồi măng của mình đã sủi nhá mình đã cho măng vào được một lúc rồi này thơm quá các bạn ạ quá thơm luôn <laughs> à, ok các bạn ơi sau một hồi nấu ăn vật vã suốt cả buổi chiều thì bọn mình đã xong rồi nhá thì bữa tối hôm nay của bọn mình sẽ có là thịt luộc này thịt luộc uh, đĩa dưa nộm mà ban chiều mình vừa quay cho các bạn xem nhá rất là ngon luôn một bát nước mắm này bát nước chấm mà bọn mình pha nhá đây là canh măng này đây là món vịt giả cầy này mình rất là thích món này luôn rất là ngon thịt luộc wow các bạn có thể nhìn thấy là rất là hấp dẫn đúng không mình sẽ quay gần cho các bạn xem này ngon thật ờ, từ một con vịt thôi mà mình có thể nấu ra được rất nhiều món vịt giả cầy này vịt ờ, luộc này vịt nấu canh này à, đây là à, vịt hấp Ờ, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây đây Mình sẽ đi ăn cơm Ngon quá à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình Và đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Và điều đặc biệt đó chính là nhấn vào chuông thông báo Để xem những video tiếp theo của mình nha Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn gặp lại